xong rồi cái tự nhiên cái ông nội đó ông lắp máy lạnh ông đi dây đồng ông buộc cái dây đồng màu đen không ơi ông chơi nguyên bó như bó chổi vậy đó trời đất ơi chụp hình em làm xong rồi anh trả tiền em đi tao phải giận tím người luôn ê mày làm gì mà dám nói xong hả trời ơi là trời má ơi là má sao cuộc đời của tao gặp hai ông rồi ngày trước gặp ông cứu quả bữa nay gặp ông này nữa kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo. Dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Rồi à, chào mừng các bạn đến với chương trình à, vlog kinh doanh. Cũng vẫn là câu chuyện của những ông thầu quyền thoại. À, kể cho em tôi em nghe hai phi vụ này trước nè hồi nãy mới à, anh mới duyệt phim 18 cộng Trong khi mà lúc mà đóng phim đó anh quất con nhỏ kia 45 phút ừ, thiệt luôn á wow. 45 phút đúng không xong rồi á về dựng á để cho lên hiệu ứng này nọ cho lên nó xì xì xì bóng mũi hết luôn nha xong rồi cái thằng di phan á nó thấy rồi nó ăn di sức trâu bò quá thôi em chia làm chín nháy nó lấy bốn lòng nó chia chín ra nhiều mấy em comment vô cái đó ủa tại sao tại tại sao mày chia chín chia cho nó nó, nó nhức đầu vậy đang cao trào xong nó chuyển qua nhẹ nhàng đang cao trào chuyển qua nhẹ nhàng đang cao trào chuyển qua nhẹ nhàng xong cái nó cái nói tại vì em lần 5 phút thì em chia chín vậy nó cũng hợp lý rồi à. dạ không phải ông ơi hồi nãy mới duyệt phim xong rồi có clip duyệt phim luôn nó đang ngồi coi clip đó là dập dập dập dập dập dập vô mà nó thể hiện cái sức mạnh gamer đó nhưng mà các bọn bỏ media nó vẫn nó nó sai mẹ kịch bản rồi nên phim lên trễ một chút nữa nha mấy em cái đó cái nhất cái thứ hai nó là thôi duyệt phim xong nè tao thu âm này nọ xong hết đi qua quay vlog nha mày thằng đạt nó dạ dạ xong có tự nhiên qua quốc gia mình trôn mấy cái quyền thoại cốc cốc cốc chờ hoài chả thấy nó qua rồi xong mà kêu cái thằng bd cái thằng thằng quýnh gia mà livestream mà nó ăn gian điểm lắm em thằng đó đó nó đang quýnh gia nên kêu nó qua mình kêu mình đạt đi quay vlog coi cái xong nó chạy qua nó kêu nó kêu đòi xếp xong quýnh tiếp tục mười mấy cơ nữa thấy đạt sắp ba lô đi về cái nó ủa mày kêu nó gọi hả nó đi về kìa cái nó về về về về quay lại qua lại hỏi sao hả sao mày kêu nó mà nó đi về cái nó hồi nãy em vô mở cửa em nhìn nó tưởng nó biết rồi thằng lễ tân mới nè trời ơi má ơi giờ vô quay trễ luôn giờ sắp tới giờ lấy mẹt đi chơi rồi mẹt cũ nha mẹt cũ em mẹt mới thì nó nó nói chung là nó lên dĩa rồi thì bây giờ á tại sao anh đề cập chuyện mẹt không phải đề cập chuyện mẹt là anh nổ có mẹt nhưng mà đề cập chuyện mẹt là anh dùng mẹt đó để anh đi ờ, qua bên công trình quận 12 mà từ hồi covid tới giờ anh chưa qua luôn em nên công trình quận 12 bây giờ là nó vắng bóng anh anh chỉ điều khiển từ xa thôi mà bên công trình quận 12 mới thi công hạng một kiến kính á kính ờ, kính ờ, kính với với với máy lạnh đó máy lạnh bây giờ lắp luôn chứ bây giờ cứ tại vì lý do lắp máy lạnh là đơn giản thôi đó nó nóng thời tiết Sài Gòn có những ngày nó nóng có những ngày nó nóng và bây giờ cái phòng game mà mở ra đó mà không lắp máy lạnh nó hư máy mỹ ông ơi hiểu không nó hư máy mỹ bây giờ em nghĩ coi nhiệt độ ngoài môi trường độ ẩm như nè mà bụi bặm nó bám từ lưa hột me hết rồi à. nó vô mấy cái máy lau hoài mệt lắm bởi vậy thôi nóng luôn có, có, có lau đâu kiến thôi anh bảo vệ cái máy lạnh ủa lộn xin lỗi bảo vệ cái máy mỹ đó, cái máy mỹ nó bắt cái máy lạnh cái máy lạnh ờ, cái máy không á thì anh lắp khoảng chừng 60 triệu tiền dây nhợ này nọ kia cũng cộng cộng cộng vô ba bốn chục nữa nên cái máy nó rơi vào trên dưới trăm nó non non trăm á cái máy lạnh bên vùng 12 á tất cả những hệ thống quy định của anh đều lắp máy lạnh đắt kinh năm ngựa hết âm trần năm ngựa nha xong có nó dính vô một thầu máy lạnh quyền thoại nữa má cái ông thầu máy lạnh này cái ông này ông ông cũ cho lên đường rồi làm việc bực mình quá anh cho lên đường hả mà anh không tiện nói tên thôi chán lắm nói chung là nó làm ăn trong việc nó gặp với những cái câu chuyện mà nó bức xúc nó bực mình mà nó stress nó đau đầu của em <laughs> ông này á thì ông cũng khá ông kia nhiêu đúng không bây giờ ông làm mình á mình nó là giờ tôi lắp lắp cho tôi hết dòng mới lạnh mà đi nhiều tiền tôi trả chưa bao giờ mà anh cầm cái hợp đồng anh ngồi so giá với tôi cho mấy em luôn á chưa bao giờ anh cầm cái hợp đồng anh so giá là biết anh chơi đẹp tới cỡ nào rồi yes. bây giờ như người ta hả ký hợp đồng mẹ nó dọ giá ép lên ép xuống còn bây giờ máy lạnh hả thiếu cha gì bây giờ máy lạnh có cái mã máy có cái này có cái này lên mạng sạch giá không thì tới thẳng luôn nhà cung cứng sạch giá lấy giá đại lý quăng ra coi mà có chém giá mà lạnh không thường á thầu nó sang hai đầu mấy em đầu vật tư với đầu công em hiểu không nó nên bây giờ cái kiểu nào cũng chết trên thầu hết á mới làm thầu giàu lắm em làm thầu đi chém gió là giàu rồi em có coi cái vi, cái cái video nó là làm thầu hay làm công chưa nó nên mà mấy cái vụ máy lạnh này tụi em dễ dính mấy làm công lắm nha cái đó nó thiệt luôn á máy lạnh là một nè thang máy là hai nè mấy cái hạng một mất tiền đó là dễ dính mấy làm công đó, thì bây giờ á để mà chơi thầu máy lạnh có hai cách chơi một mày kê cho tao thiết bị tự tao đi mua mày về mày ráp mày cung cấp giải pháp với mày cung cấp công thì cái đó cũng là một cách còn cách thứ hai dành cho những người bận rộn như như Nguyễn cho nó làm hết nhưng mà khi mà cho làm hết thì nó sẽ cạp hết đó hiểu không nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay anh làm video chia sẻ kiến thức kinh nghiệm tụi em không phải là anh nói vấn đề cạp cái vấn đề cạp thì coi như nhạy cảm đi coi như bỏ bằng bên đi mấy em nghĩ là nó có cạp cũng được mà nghĩ là nó không có cạp cũng được anh nói chuyện khác biết làm sao cái máy lạnh đó thì nó sẽ có phần ống đồng ống đồng là cái ống nó bằng đồng nó, nó chuyển ra đó khí lạnh khí nóng nó bay ra bay vô đó mấy em đó lưu được đó cái kiểu đó kệ bà đi đó cái ống đồng nó sẽ rất là mất tiền đó không thể không như mà cái vàng lạnh này của anh nè thì cái ống đồng tụi mày không thấy đâu nó nằm trên sàn thạch cao á nó nằm trên sàn thạch cao á nằm trên đỉnh bạn không thấy nhưng mà cái phòng gym quận 10 quận 9 quận 12 của anh đó là những cái những cái tầng yoga tầng toilet thì nó có thạch cao còn những cái tầng mà tầng tập gym á thì nó không thạch cao tại vì nếu mà làm thạch cao tầng tập gym nó nhìn nó bd nhìn nó bd thôi chứ thường thường á mấy cái phòng game á mình mình thiết kế cái dạng nó nó nó nó nó, nó bán cổ điển á em như phòng game của là dạng bán cổ điển nó có tính chất cổ điển mà có tính chất hiện đại em hiểu không những cái phòng game mà nó mở mấy cái lớp này nó nhảy tưng tưng tưng tưng tưng rồi đó mấy cái đó là nó hiện đại còn của anh là tập game là chính nó mấy cái clip mấy cái lớp đó là phụ mà mấy cái quan trọng là anh đánh vô cái chất lượng dịch vụ nè rồi xong rồi chất lượng máy móc nè giáo án giáo trình xích nè đó là những thế mạnh của BBT thì em nhìn trên trần đó nó sẽ toàn là cái đà không à cái đà giống củ quả này không à xong rồi cái tự nhiên cái ông nội đó ông lắp máy lạnh ông đi dây đồng ông buộc cái dây đồng màu đen không ơi ông chơi nguyên bó như bó chổi vậy đó trời đất ơi chụp hình em làm xong rồi anh trả tiền em đi tao phải giận tím người luôn ê mày làm gì mà dám nói xong hả trời ơi đó là trời ơi má ơi là má sao cuộc đời của tao gặp hai ông rồi ngày trước gặp ông cứu quả bữa nay gặp ông này nữa sẵn tiện nên kể cho mày nghe ông cứu quả chút camera quay trần đi nhìn mấy cái nắp cứu quả tao đẹp ghê chưa nhìn cái nắp cứu quả đẹp chưa nó đẹp không đẹp không chứ vậy nó mà đẳng cấp ở dưới phòng game ở dưới cũng vậy nữa tôi em coi đi xong rồi kỳ xây nhà bbt bình tân này nè cái ông cứu quả nó chơi lắp đồ rẻ tiền mấy ờ, ờ. lắp cái ống cứu quả có 10 ngàn à 10 ngàn hay 2 ngàn thì không biết nữa cái đồ mà xấu lắm cái đồ đó à có ở dưới tầng hầm mày xuống dưới tầng hầm mày quay nó còn mấy ống cũ đó chơi đồ đó anh không chịu mà em anh không chịu thôi tôi đã xây nhà triệu đô rồi building tôi đẹp vậy rồi ông chơi cái này vô nó mất giá trị quá không được đó thì cái bài toán cứu quả là một lúc đó là phải bỏ thêm tiền vô anh đổi anh đổi rồi anh chơi dồi xịn đàng hoàng cho đẹp cho nó xoang me đó thì bên bên bên quận 12 vậy nữa ông, ông nghĩ sao vậy máy tôi là máy mỹ máy lạnh tôi là Dunkin đúng không chơi luôn năm ngựa mà không phải là chơi một máy mà là chơi nhiều máy ông thi công xấu quá thằng cha này á thì theo đánh giá đó của tình báo của anh báo lại là thằng cha này về mặt kỹ thuật làm cũng được tức là cũng có kiến thức và trình độ để thi công hiểu không nhưng mà cái cái vấn đề ở đây á là thằng cha này không đưa ra cho anh được một cái một cái giải pháp mà nó đúng cái đẳng cấp của anh đúng cái đẳng cấp của anh nha thí dụ đẳng cấp của anh là gì tức là mà vô cái nhà đó mà nhìn người ta có được những cái gì rồi cái nhà đó người ta sử dụng cái gì đó sự, chất liệu gì cửa gì vách gì sàn gì máy gì thì mình thiết kế cái máy lạnh nó phải đồng bộ đó không có đâu ổng quất nguyên một cái đường ống luôn như cái chỗ trà vậy đó nhìn rất là, ư là bực mình phản cảm nó không chuyển tiền chuyển mâm với con khỉ khô vậy đó rồi bây giờ ông phải làm sao đẹp hơn tôi đi rồi làm ông nói thôi giờ nhà anh làm vậy rồi em hết cách rồi anh ơi rồi giờ tôi chỉ ra cách tôi khỏi đầu ông nha đó biết chỉ cách gì không cái đó đó bây giờ đó ông chạy ra ngoài đường nha ông kêu mấy ông kêu mấy cái thằng gia công máng nha làm liền cái máng giống bên quận bảy cho tôi đó làm liền chuyển qua Chứ bây giờ đó, ông bỏ phải bỏ vô máng thì cho đẹp chứ ông quất cái ống gì từ nhìn đi gớm luôn mà chơi dây dây rút á rút kịch kịch kịch kịch kịch trời ơi má nhìn như bó sát chết rồi xong rồi cái ờ, ổng uh, qua bên quận bảy liên hệ này nọ kia mua máng mua mướt mua lô xui ngược gì đó mới lắp hôm qua kia mới lắp hôm qua kia cái máng chưa bà đánh coi nữa mà xong cái máng rồi có cái máng thì nó mới đỡ hơn thì cái câu chuyện cái máng nó không lớn nhưng mà cái lớn ở đây là cái gì cái lớn ở đây là cái cái gọi là cái tầm nhìn đó cái lớn ở đây mà gọi là cái cái giải pháp thi công đó. thi công gì đâu mà tù chết bà luôn cuộc đời tao xây bốn cái nhà thì có cái nhà nó phun máu hết bây giờ đâu xong rồi tao ấp ấp hình máng lên mạng nữa cái thằng khứa kia nói ủa anh gì anh có thù với màu cam sao cái máng nó cũng chơi màu cam nữa thằng trên đời có mấy thằng khốn nạn mà nó ăn gì anh mấy em thấy em tóc anh bạc rồi nè đó tóc bạc rồi nè tại sao ăn thị pha nhậu đông quá bây giờ ông nhìn cái logo bbt giùm tôi một cái không biết anh em mở ra hỏi logo gõ vô bbt là gì google tính phí ba ba thấy cái màu cam không ba vô web bbt luôn ba thấy cái màu cam không cái màu cam là cái màu chủ đạo cái màu trái tim ủa cái màu của công ty người ta mà bây giờ ông hiểu ông ba vô nó như thùng màu cam mà sao nhà nó ông sơn màu cam vậy mày ngu cái nhà không phải là sơn màu cam mà là điểm nhấn màu cam nè nhìn bức dách nè những tấm hình huyền thoại của nguyễn trên chặng đường thành công wow. tại sao tao đặt nền trắng mà đặt nền cam mấy em phải biết là cái màu cam á là cái màu chủ đạo của công ty hiểu chưa cái màu trẻ trung màu sức sống màu chiến thắng màu nhiệt huyết màu tuổi trẻ đủ kiểu hết nó còn cái màu trắng màu xám á, là cái màu trung tính trong một cái tòa nhà bây giờ cũng vậy hết cái màu trung tính nó phải nhiều hơn còn cái màu điểm nhấn cái màu của mình đó nó nhiều thì nó nó nó nó tô điểm thôi chứ không phải quất cái cam lè có mấy chỗ nó quất cái cam lè là mấy thằng đó nó chưa học thiết kế nhìn nó nhức đầu lắm quất cam lè luôn em nhìn qua tòa nhà quận chín của anh tòa nhà quận 12, tòa nhà bình tân tòa nhà nào anh cũng có có, có, có, có màu cam cả cam là điểm nhấn thôi quận 7 cũng cam thì bây giờ á mà nhìn trên nguyên một cái trần đen thui à cái trần nó màu đen để làm chi để thả đèn xuống tối chụp mà tập kim nhìn cho nó xoan chứ màu trắng á, thì nó không có được cái sự sang đó hiểu chưa đó cái trần đã màu đen rồi mà ta phối vô màu cam nữa thì cái máng nó mới đẹp nó mới ấn tượng không lẽ cho cái máng đi sân trắng má tụi em á không biết á tụi em tụi cứ hỏi đừng có comment ngu làm anh với nóng hiểu không cái máng nó phải là mua là có cái máng nó phải đặt ông ơi cái máng đó là dân Việt Nam mà nó gia công nó đặt ra đo cái ống đồng nó nhiêu ống đồng gom giống củ quả cộng cộng cộng vô nhiêu thiết kế cái máng nhiêu sơn màu gì từ từ nó mới có một tới cái kho nữa cái kho của anh cũng màu cam nữa đúng không cái kho qua là hai màu xanh và cam màu xanh là màu trung tính để đó màu cam là màu màu màu chỉ màu nổi mốt tôi có dịp qua bộ đồ 12 quẩy kho cho coi hiểu chưa hiểu về màu chưa nó bây giờ thiết kế cái nhà nó quan trọng lắm em em thiết kế cái nhà mà em ngu về tức là em không em không hiểu được những nguyên tắc là thiết kế á làm thiết kế nhà nó khỏi coi luôn á thì cứ mày, như, như giờ mày đưa chân thầu đúng không mày không nói gì bảo đảm mày sơn nhà màu trắng bóc luôn đúng ừ. không cái nhà màu trắng là phải có cái gì nhấn vô nhá vô này nọ mới được chứ màu trắng không là nhìn nó kinh vãi đúng không trắng á, nó chỉ có một tông thiết kế nhất thôi trắng là trắng nó phải sáng trắng đi chung với bạn kiếm này nọ kia rồi bộ đồ, đồ ghế này nọ nó phải trắng luôn chứ mà màu trắng mà mày phải thiết kế nhiều quá mà xong rồi tụi em đi đi đi màu đen hay là màu khác vô thì nó chổi bà cố luôn đó là xong vào cái chuyện cái máng nhưng mà nói chung á, là thông báo á, là bên quận 12 á, là nó lắp full máy lạnh rồi và bên quận 9 nó cũng là full máy lạnh luôn đúng không cái hệ cửa cho quận 12 của anh là hệ cửa hệ cửa khi mở khi đóng nói chung bên quận 12 á là tụi em à, thích gió trời cũng được mà thích máy lạnh cũng được tùy vào nhiệt độ thời tiết môi trường và tùy theo thị thị hiếu của khách hàng đó, anh nâng cấp cái quận 12 lên đầu tư máy lạnh như anh bà hợp đồng luôn tỷ bạc cái quận cái quận chín quận bảy mắc hơn máy lạnh nó máy lạnh là, là, là nó mắc lắm em quận quận chín tỷ mấy quận 7 tỷ mấy quận 12 thì quận 12 tại anh lắp trước mấy cái rồi Quận 12 là toilet lắp rồi nè, yoga lắp rồi nè, lễ tân lắp rồi nè, nó nó mấy cái đó lắp hết rồi hiểu không? Bây giờ chỉ lắp bổ sung mấy cái sàn tập thôi thì nó rẻ hơn. Đó, nói chung là đầu tư phòng gym này không biết cái mùa Covid này nó làm sao chứ. Anh thấy anh đầu tư cũng nhiều tiền lắm lắm em. Anh đầu tư nhiều tiền không biết chừng nào thu hồi vốn nữa. Thấy không? Mà chơi chơi thôi à, chứ không có không có sợ, không có sợ chứ mới ngán chứ có rung thôi tiện đây nói luôn nha trong giai đoạn cái quận 12 á trong giai đoạn này giai đoạn đang là tích lũy đó trong vòng từ 3 từ khoảng từ 3 tháng nữa nếu mình covid này coi như là nó không bùng nổ nữa nha nó đang ẩm ẩm như hôm nay chết 8 mạng đó thì à, chừng 3 tháng nữa là kể như là tụi em tập thấy nó ngập ngập rồi tại vì ước lượng cái lượng khách đó tới giai đoạn đó gần như gần như là nó nó nó nó nó, nó gần gần đủ cái công suất của phòng rồi đúng không nên nó cũng nó cũng rẻ tại rẻ quá mà mà nó nói rẻ bên bình tân ông ơi bên bình tân này tập 3 tháng đâu tặng đâu bên kia tập 3 tháng tặng tháng 3 tháng tặng tháng giống như là khuyến mãi 25 phần trăm rồi còn gì hơn 25 phần trăm nữa nó hiểu không nó, nó bên bên bển thì nó nó cái nó nó, nó rẻ hơn nó thật sự bên quận 2 thì nó rẻ hơn em tại vì dân cư ở bên đó thì nó thưa hơn bên này bên này khu vực trong b này nó nó nó nó nó, nó đông người quá mà dân nhà giàu nhiều nữa còn bên, bên kia thì nó là cái trục giao thông bên kia chủ yếu là cổng kết nối để bán cổng bổ sung với ship hàng trong đây để bình dương á để đi Bình Dương này nọ cho nó gần Hóc Môn đồ Củ Chi đồ lo tiếng rồi đó nó thì đó là câu chuyện quận 12 còn câu chuyện quận 9 thì nó có rất nhiều cái thì trong những video tiếp theo sẽ nói tiếp về câu chuyện quận 9 nha mấy em còn à, khoan đừng tắt mày chưa nói hết nha <laughs> đó cái này là chủ yếu là anh đá qua cái đó cho tụi em nắm tình hình của BT thôi còn cái mục đích chính của em à, của trong video này á là tụi em làm một cái gì đó thì tụi em phải tính cho nó kỹ đúng không mà khi màn thầu á lỡ mà nó có ngu á thì nó làm ơn nó hỏi chủ trước hai bên trao đổi trước cái giải pháp mình sẽ làm như vậy nó có được hay không hay là làm xong nó ra làm sao nó ở việt nam mình á thì nó cái cái vụ mà xây dựng cái vụ mà làm á thì nó còn chụp giật chứ nó chưa có rõ ràng là nó vô quy trình bản vẽ các kiểu rồi xong rồi, này nọ kia nếu mà nó vô quy trình hết thì phí nó cao lên thì cũng vậy thôi đúng không nhưng mà bây giờ á, mình làm mấy dự án nhỏ nhỏ đó thì cứ đa số là xào trẻ là chính đó nên nó, nó được việc cho mình là ok thì để làm sao để có cái kinh nghiệm mà nó được việc á thì tụi em phải theo dõi những video mà anh Duy Nguyễn chia sẻ thực tế nó mới có được cái chữ được việc được việc là gì chi phí bỏ ra của tôi thấp nhưng mà kết quả đạt được nó không tệ nó vẫn nằm trong sự kiểm soát đó là được việc chứ không phải bây giờ cứ xây cái nhà xong rồi bỏ đóng tiền ra xong rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi, rồi, rồi, rồi thua luôn giống như hôm nay em đăng cái miếng anh anh mua đất biệt thự anh mua miếng đất lên xây biệt thự xong rồi cái con kia nó, nó không bán đất nha nó vô nó hỏi anh nó nói anh gì ơi giờ anh, anh thuê biệt thự anh thuê cái ờ, gì nhà thiết kế gì thái công thái chiết gì đó không biết đó thiết kế biệt thự đi anh thiết kế 1 tỷ bạc cái nói tao có tiền chứ tao đâu có ngu có tiền chứ không ngu bạn thiết kế cái ngôi nhà của bạn bạn thiết kế là đẹp nhất người ta người ta chỉ đưa cho bạn cái tư vấn cho bạn một số sự lựa chọn thôi rồi từ đó bạn phải là người quyết định nó bởi vì mình có kiến thức mình xây nhà nó sẽ đỡ tốn tiền lắm còn bạn không có kiến thức bạn đưa cho thằng thiết kế nó ngồi nó vẽ trời ơi luôn bảo đảm bạn sặc máu đúng không thằng thiết kế nó vẽ kinh khủng luôn nó vẽ này nọ nó nó để, để nó làm ghê gớm lên tình hình để nó lấy tiền bạn cao nó lấy tiền bạn cao nó vẽ xong đã đời đưa qua thằng thi công nó làm không được đưa qua thằng thi công nó làm không được đúng không thằng thi công nó phải đổi bạn vẽ vẽ lần lần nữa xin lỗi cuộc đời này á mấy cái đèn em đành lắm đó nên khỏi có chào mình nó đi ok được thiết kế biệt thự đúng không 100 triệu sinh viên mới ra trường hay tụi bay lập team đi thiết kế 100 triệu ngồi vẽ theo ý của anh nè đó ngồi vẽ theo ý của anh nè đó chỉ cho vẽ đầu tiên màu chủ đạo là gì thiết kế biệt thự kiểu gì hiện đại gì gì nó copy trên mạng thôi ba mấy thằng đó không dám nó tự thiết kế đâu nó copy trên mạng sạch nó ngồi nó vẽ vời này ra thôi nói chung á đồng tiền á mình xài đồng tiền của mình thì mình phải có trách nhiệm mình phải trách nhiệm cái nào đáng đầu tư thì đầu tư còn cái nào không đáng đầu tư thì phải tính lại nha thôi cảm ơn các em anh mệt rồi anh chuẩn bị đi uh, ờ, relax đây